thập phương giới cung dường nhất thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát Vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tính tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giai phát Bồ Đề Tâm Viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo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 cha lành chung à, bốn à, loài ơi à, quy y tròn một niệm ơi dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi xứng dương cùng tán thang ơi ư không ờ, cùng ờ, tận Phật ờ, chúng sinh tin thường rộng lặng ơi đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới à, đê à, châu à, vi đạo tràng ơi mười phương phật bảo hào quang sang ngời ơi trước bảo tòa thân à, con ảnh à, hiện à, ơi cuối đầu xin thề nguyện quý y chí tâm đảnh lễ ơi nam mô tận không à, biên à, pháp giới à, quá hiện vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo Chi tâm đảnh lễ ơi Nam mô sa bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật tương à, lai à, hạ sinh à, di là ca tôn phật đại trí văn thù sư lời bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chi tâm đảnh lễ ơi nam mô tây phương giáo chủ cực lạc thế à, giới à, đại à, từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại à, hải chung à, à, bồ tát chi tâm đảnh lễ ơi nam mô đông à, phương à, giao à, chủ cửa tai diên thọ dược sư lưu ly quang vương phật nhờ ca quang biên chiêu bồ tát nguyệt quang biên à, chiêu à, bồ tát thanh tịnh đại à, hải nhất thiết thanh chung pháp ca sâu màu chẳng gì hơn ơi trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp ơi nay con nghe thấy vâng gìn giữ ơi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 phật bổn à, sư à, thích à, ca mâu ni kinh tam điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tam điều giác ngộ à, của các bậc đại nhân à, điều giác ngộ thứ nhất à, thế gian vốn vô thường coi nước rất mong manh bốn đại lại khổ không năm ấm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi giả dạ dối không có chủ à, tâm là nguồn việc ác thân là rừng nghiệp tội à, nếu quan sát như thế dần dần lìa sinh tử dạ, điều giác ngộ thứ hai à, tham muốn nhiều là khổ bao sinh tử nhọc nhằn à, đều từ tham dục khởi Nếu ít muốn biết đủ à, thân tâm được tự tại à, Điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đủ chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến tri túc vui cạnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp mà điều giác ngộ thứ tư lười biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tân để phá phiền não ác chiếc phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh tử nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trường trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sau à, nghèo khổ hay oan hờn thường kết nhiều duyên ác à, bồ tát hành bố thi bình đẳng với oan thần à, không nhớ đến lỗi của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 thẳng tiên đến bồ đề à, mau thành tựu chinh giác dư hẳn đường sinh tử à, thường an trú tịnh à, lạc chi tâm đảnh lễ hơi để nhớ ca đầu đà tôn giả đại ca diếp chi tâm đảnh lễ để nhớ ca tri tuệ tôn à, giả xa lời à, Phật chi à, tâm đảnh lễ ơi để nhớ ca thần thông tôn giả một kiều liên chi tâm đảnh lễ ơi để nhớ ca đa văn tôn giả a na trí à, tâm à, đẳng à, lễ ơi để nhớ ca trì rơi tôn giả ưu ba ly chi tâm à, đảnh à, lễ ơi à, để nhớ ca giải không tôn giả tu bồ đề chi tâm đảnh à, lễ à, à, để nhớ ca thuyết ca pháp tôn giả phu lâu na chi tâm đảnh lễ ơi để nhớ luận nghị tôn giả ca chiên duyên chi tâm à, đảnh à, lễ ơi à, để nhớ ca thiên nhàn tôn giả nậu lâu đà âm đảnh lễ để nhớ ca mở ca hạnh tôn giả la hầu la om à, đảnh à, lễ hơi à, tổ sư chú ca lâm đại đầu đà chi tâm đảnh lễ hơi tổ sư pháp à, loa chi à, tâm à, đảnh lễ tổ sư huyền quang tâm đảnh lễ tổ sư tuệ bư ta phổ giác chi tâm đảnh lễ ơi tất cả chư vị ờ, tôn ờ, giả tổ ờ, sư thỉnh chư tăng và đại chúng đồng quỳ gối tụng sám chuyển hóa sen ngự tòa đại hùng từ phụ thính ca đệ tử lắng lòng thanh tình bàn tay chấm thành liên hoa cung kinh hướng về điều ngự dân lời sam nguyện thiết tha đệ tử phước duyên thiếu kém sống trong lâu dài không được sớm gặp chính phá bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lòng vùng dài vô minh che lấp tháng ngày hướng tâm gieo hạt giống xấu tham sân từ ai rấy đầy những nghiệp xa đào dâm vòng gây nên từ trước đến nay nhưng điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não phiền nghiệp chướng nguyện xin sám hối từ đây để từ thấy mình đông nổi con đường chính niệm làm sao chất chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dần vặt lo âu vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận ngoan cười lý luận xong rồi chặt móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau chia cắt hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu đây con hướng về tam bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu để tử trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lắm vui hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi tâm hạt lành không mong tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời quen lối bỏ hình bạc bó đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm tư bận về quá khứ hoặc lo đông đuổi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài giờ đây trồng sông bảo điền con nguyện sám hồi đổi thay để từ tâm thanh quy ngưỡng hướng về chư phật mười phương cùng với các vị bồ tát thanh văn duyên giác thánh thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ chuyện biến xin lấy cam lộ tình thù tưới lên dập tắt não phiền xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vượt nghèo oan khiên xin nguyện sống đời tình thương học theo đạo lý chân truyền thư tập đủ thể hơi thơ sống đời chính niềm tin chuyên đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiễm màu vượng tâm ươm hạt dòng tố vốn trong hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quan chiếu thầm hiểu thật sâu thấy được tự tin các pháp thoát ngoài sinh tử trần lao nguyện học nói lời ai ngờ thương yêu chăm sóc sớm chiều đem niềm vui tới mọi nẻo giúp người vui nỗi sầu đau đại sen con nguyện gối đầu nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu nguyện xin chuyên cần tu tập vuông tròn đạo quả về sau nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô chư phật nam mô cầu sám hối phật đà đệ tử chúng thuận tu tập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kính lễ chư Phật, hai là xưng tán như lai, ba là rộng tu cúng dường, à, bốn là sam hối nghiệp chương, năm là tùy hỷ công đức, à, sáu là thỉnh Phật chuyển pháp,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 Bệnh tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp Nguyện cho nhân dân Phật tử đang trong khu vực cách ly Đã gửi danh sách về chùa được tiêu trừ nghiệp chướng Oan khiên oan kết hoa giải mạng vị bình an phúc lành tăng trưởng Mọi bề thuận lợi gia đình an khang hạnh phúc nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập. Tùy theo phúc bao của mình mà được bệnh căn thuyên giảm ra quyến an khang. Lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn dân quân du kích tự vệ những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trai chùa của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này. Các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ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 Công phu công đức có bao nhiêu à? Con xin lấy đo hồi hướng về Quyền khắp pháp giới các chúng sinh à. Thầy đều thể nhập vô sinh nhận Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à. Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ quy y phật ơi nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thâu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng quy y pháp nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển từ à, quý à, y à, tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quảng ly đại chúng ơi hết thầy không ngại